Xem tử vi.mobi xin kính chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất nhé. Chúc bạn sẽ có những giây phút thực sự thư giãn và thoải mái. Xem tử vi tháng 6 dương lịch năm 2020 cho các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe tháng 6 năm 2020 dương lịch, bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 4 năm 2020 âm lịch, tức ngày Ất Hợi, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý, đến ngày mùng 10 tháng 5 năm 2020 âm lịch, tức ngày Giáp Thìn, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý. Tử vi tuổi Tý tháng 6 năm 2020 Tuổi Tý đang gặp được quý nhân nâng đỡ cho mình trên con đường công danh sự nghiệp – con giáp này biết thế mạnh của mình là ở đâu, đồng thời không ngừng tìm tòi, khám phá nên những kiến thức và kinh nghiệm mới để tự làm giàu cho bản thân mình. Đường tài lộc của người tuổi Tý tháng 5 âm lịch này không được tốt cho lắm. Bản mệnh kiếm được nhiều tiền, song lại chẳng giữ được tiền trong tay. Đại hao hung tinh nhập mệnh, con giáp này dường như kiếm tiền quá dễ dàng nên không mấy trân trọng công sức của mình. Vận trình tình cảm khá ảm đạm, ảnh hưởng của cục diện tí ngọ tương xung khiến cho bản mệnh dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi với chính người yêu của mình. Đối phương vốn chỉ muốn tốt cho người tuổi Tý nhưng lại không thể hiện khéo léo cho lắm, khiến cho đôi bên hiểu lầm lẫn nhau. Tình hình sức khỏe trong tháng này khá tốt, tuy nhiên con giáp này cần phải chú ý phân bổ thời gian làm việc và nghỉ ngơi sao cho hợp lý hơn, chứ đừng để bản thân lao lực. Bản mệnh cần biết khi nào bản thân đang mệt mỏi để nghỉ ngơi lấy lại sức, đừng cố gắng quá sức mà tự làm hại bản thân mình. Sức khỏe là vốn quý nhất. Tử vi tuổi Sửu tháng 6 năm 2020 Tuổi Sửu cảm thấy mệt mỏi và khó chịu, phần nào ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của con giáp này. Bản mệnh dễ lơ là thiếu tập trung, có những suy nghĩ khó có thể dự đoán được, khiến cho vận trình chuyển biến theo hướng hoàn toàn khác. sử ngọ tương hại, con giáp này khó mà có được vận may về tiền bạc. Chuyện kiếm tiền trở nên khó khăn hơn nhiều so với trước đó. Người tuổi sửu thiếu sự chỉn chu khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm của mình gây ra. Đường tình duyên kém sắc, cuộc sống gia đình trở nên nhàm chán, thiếu sự mới mẻ cũng như không được hâm nóng kịp thời, có thể khiến cho tình cảm dần phai nhạt. Sự hờ hững giữa các cặp vợ chồng là dấu hiệu bất ổn có thể tạo nên điều kiện cho kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của cả hai. Về phương diện sức khỏe, con giáp này cần chú ý quan tâm chăm sóc cơ thể của mình nhiều hơn. Người tuổi Sửu có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi, ăn không ngon, mất ngủ. Có thể trên bản mệnh có quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng nên đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng nên như vậy. Tử vi tuổi dần tháng 6 năm 2020 Theo tử vi hàng tháng, 12 con giáp nói rằng người tuổi dần trở nên bảo thủ, không chịu lắng nghe lời khuyên can của bất cứ ai, mà cứ việc mình mình làm, sai lầm càng ngày càng nhiều, khó có thể sửa chữa được. Cuối cùng, hậu quả không ai khác chính là con giáp này là người phải gánh chịu. Vận trình tài lộc của bản mệnh không được tốt, tiền bạc thu về chẳng có nhiều mà lại dễ mất tiền hao của vì những chuyện không đâu. Con giáp này dễ bị lừa gạt nên thận trọng hơn trong chuyện làm ăn hay đầu tư kinh doanh. Chớ nên tham cái lợi trước mắt mà không nhìn thấy mối nguy đằng phía sau. Con giáp này dễ u mê, không nhìn thông suốt vấn đề trong khi những người xung quanh ai cũng thấy rõ. Người tuổi dần cần phải thận trọng, kẻo bị tình yêu làm cho mù quáng không hề nhận ra đối phương vốn chỉ là đang lợi dụng mình mà thôi. Người độc thân chớ nên vội vàng quyết định tình cảm. Áp lực dồn nén lâu ngày, sức khỏe bị hao mòn theo thời gian, còn giáp này tinh thần sa sút, thể lực cũng sụt giảm, sức đề kháng yếu đi, tạo cơ hội cho bệnh tật vùng lên. Hãy chú ý chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, đừng tham công tiếc việc, bởi khi sức khỏe không có thì cũng chẳng làm được gì. Tử vi tuổi Mão tháng 6 năm 2020 Người tuổi Mão khá tự tin vào những việc mình đang làm. Con giáp này chủ động làm việc chứ không cần ai phải nhắc nhở, khiến cho cấp trên khá tin tưởng. Bản mệnh biết lượng sức mình, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mình mong muốn. Trong tháng có quý nhân ở bên nâng đỡ vận trình, không đến mức tiền bạc ồn ồn đổ về nhà nhưng chắc chắn cũng không quá khó khăn về tiền bạc. Nữ mệnh lớn tuổi trong nhà chỉ đường dẫn lối giúp con giáp này biết cách phát huy hết năng lực của bản thân mà tăng thêm thu nhập cho mình. Mão ngọ tương phá Tuổi mão có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện không như ý trong chuyện tình cảm. Chỉ cần có chút khác lạ của đối phương cũng có thể khiến cho bản mệnh lo lắng, sợ hãi rằng mọi chuyện có thể chuyển biến theo chiều hướng tồi tệ. Tình hình sức khỏe trong tháng 6 dương lịch không được khả quan cho lắm. Còn giáp này dễ gặp phải sự cố bất ngờ, nếu thể chất không có vấn đề thì lại phải chịu tác động tiêu cực về mặt tinh thần. Bản mệnh cần phải biết dành thời gian cho chính bản thân, tránh căng thẳng áp lực quá mức. Tử vi tuổi thìn tháng 6 năm 2020 Sự nghiệp của tuổi thìn không được thuận lợi Con giáp này dù cố gắng hết sức mình nhưng lại chẳng có được cơ hội để thể hiện bản thân Sự cứng nhắc trong giải quyết vấn đề của bản mệnh còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng Người tuổi thìn cần phải chi tiêu tiết kiệm bởi vận may tài chính không nằm trong tháng này. Việc kiếm tiền khá khó khăn, chật vật con sắp này bôn ba vất vả nhiều nơi nhưng chưa chắc đã có được kết quả như mong đợi. Các khoản cần chi tiêu tăng lên mà thu nhập thì chẳng là bao. Bản mệnh không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm, con sắp này mải mê công việc mà chẳng dành thời gian quan tâm đến gia đình. Người độc thân không thực sự biết đâu là người thực sự phù hợp với mình – mà đặt ra những tiêu chuẩn phù phiếm để tìm kiếm nửa kia nên tình yêu cứ mãi xa vời. Sức khỏe của bản mệnh khá tốt, song cũng đừng vì thế mà chủ quan. Thời gian này, tuổi thìn làm việc khá căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mỏi mệt. Ngoài ra, con giáp này nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Tử vi tuổi Tỵ tháng 6 năm 2020. Vận trình công việc của tuổi Tỵ bị cản trở, còn giáp này khó có thể thực hiện được mọi việc theo đúng ý muốn của mình. Tình hình trước mắt biến động liên tục khiến cho bản mệnh trở tay không kịp. Có nhiều vấn đề chưa kịp giải quyết thì đã phát sinh nghiêm trọng hơn, dễ gây ra sự cố bất ngờ. Con giáp này khó mà có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay, Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc đang khá bấp bênh. Tiền bạc kiếm được ít ỏi, thường phải giành giật, vất vả mới thu được về tay. Vì thế mà người tuổi tỵ nên học cách tiết kiệm, chớ chỉ tiêu hoang phí quá mức. Bản mệnh sẽ cảm nhận được sự chuyển biến rõ rệt trong vận trình tình duyên của mình nhờ cắt linh soi chiếu. Dù sự nghiệp tài lộc không được như ý nhưng lại có chỗ dựa tinh thần, Điều này giúp con giáp này không quá bi quan, chán nản khi mà liên tiếp vấp phải thất bại ngoài ý muốn. Sức khỏe của tuổi tỵ không có nhiều điều đáng phải lo ngại. Bản mệnh cũng nên nghĩ thoáng hơn cho mọi vấn đề, chớ là mình căng thẳng quá mức. Hãy chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, năng nói chuyện, tâm sự, chia sẻ với mọi người để giải tỏa áp lực của mình đang phải gánh chịu. Mời các bạn theo dõi tiếp tử vi tháng 6 năm 2020 của tuổi ngọ, mùi, thân, dậu, tuất hợi trong video phần 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình này của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.